Một phát hiện rất đáng quan tâm vừa được các nhà khoa học công bố tại Hội nghị khoa học về HIV tại Paris, Pháp khi số lượng virus HIV trong máu thấp dưới ngưỡng ức chế thì không thể có lây truyền qua đường tình dục. Điều này không chỉ có ý nghĩa với người nhiễm HIV mà còn có ý nghĩa với cả chương trình phòng chống HIV/AIDS và toàn xã hội. Tại Việt Nam, số người nhiễm HIV hiện được báo cáo đang còn sống là trên 209.000 trường hợp. Trong đó, số bệnh nhân AIDS trong số người nhiễm HIV chiếm gần một nửa. Phát hiện sớm để điều trị bằng thuốc kháng virus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 Tuy nhiên với sự hiểu biết và phát triển của khoa học thì con người đã hiểu rằng HIV không dễ dàng lây như nhiều người vẫn tưởng tượng. Việt Nam đã cam kết và đang hướng tới mục tiêu 90 90 90, tức là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus mà chúng ta thường gọi là thuốc ARV và 90% người nhiễm HIV khi điều trị bằng thuốc ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế để tránh lây HIV cho người khác. Nếu chúng ta đạt được 3 mục tiêu 90-90-90 này vào năm 2020 và tiếp tục duy trì được các mục tiêu thì thế giới cũng như là Việt Nam có thể kết thúc được đại dịch S vào năm 2030, có nghĩa là khi đó HIV S không còn là vấn đề sức khỏe cộng đồng. Mặc dù thuốc ARV vẫn chưa tiêu diệt được hoàn toàn HIV, nhưng nó có tác dụng ức chế, không cho HIV sinh sôi nảy nở. Điều này đồng nghĩa với việc làm cho số lượng virus trong máu ở mức thấp và hệ số, hệ thống sức khỏe đề kháng của con người không bị suy giảm nên người nhiễm HIV vẫn có thể sống khỏe mạnh như những người không nhiễm HIV. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để phát hiện sớm và điều trị kịp thời đúng cách để hạn chế đến mức thấp nhất việc lây nhiễm HIV cho cộng đồng, đặc biệt qua đường tình dục. Chương trình đối thoại chính sách hôm nay sẽ phân tích làm rõ vấn đề này. Và bây giờ tôi xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Vị khách mời đầu tiên, người ngồi bên cạnh tôi là tiến sĩ bác sĩ Phan Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIVS Bộ Y tế. Vị khách mời tiếp theo là tiến sĩ bác sĩ Đỗ Duy Cường, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai. Và một vị à, khách mời đặc biệt của chương trình, À, xin được giới thiệu chị Lê Thị Bích Huyền là thành viên mạng lưới người có HIV tại tỉnh Lâm Đồng. À, chị Huyền à, À, có chồng và một con gái năm nay 7 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh và không có HIV. Xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi. Và trước khi à, cùng à, trao đổi với các vị khách mời thì chúng ta cùng theo dõi phóng sự ngắn tổng hợp những cái thông tin liên quan đến nghiên cứu mới về điều trị HIV trên thế giới và tình hình tại Việt Nam nghiên cứu hơn 1.760 cặp nhiễm HIV ở châu Phi, châu Á và Mỹ trong vòng 5 năm cho thấy 95% các cặp không bị lây nhiễm HIV cho bạn tình dù không sử dụng bao cao su. Tức là khi bệnh nhân HIV tuân thủ điều trị thuốc ARV và tải lượng virus HIV dưới 200 con trên 1 ml máu thì không còn nguy cơ lây nhiễm HIV qua đường tình dục. Kết quả nghiên cứu này được dựa trên các bằng chứng khoa học và được kiểm soát chặt chẽ bởi các cơ quan y tế của Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới. Chính phủ Việt Nam cần phải bảo đảm rằng người có nguy cơ nhiễm HIV cần được tiếp cận với các dịch vụ xét nghiệm sớm. Với người có HIV thì phải được đưa vào điều trị ARV nhanh chóng để bảo vệ sức khỏe của họ và cộng đồng. Hiện nay, ở nước ta có khoảng 209.000 người mắc HIV, nhưng chỉ có khoảng 130.000 người tham gia điều trị bằng thuốc ARV tức là chưa đầy 60%. Trong khi đó, việc phát hiện sớm và được uống ARV ngay sẽ giúp giảm nguy cơ lây lan cộng đồng. Các chuyên gia cho biết, ARV là thuốc kháng virus có tác dụng ức chế sự phát triển của virus HIV. Nếu được uống thuốc sớm, liên tục và tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc điều trị, người bệnh sẽ giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội, giảm nguy cơ tử vong. Một số nghiên cứu gần đây thì cho thấy rằng nếu chúng ta giảm được xuống dưới 200 copy trên 1 ml thì hầu như là không còn khả năng lây nhiễm qua con đường tình dục. Và đây là một cái giải pháp có thể nói là hiệu quả nhất hiện nay đối với công tác phòng chống HIVS. Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ khuyến cáo, nghiên cứu này chỉ tập trung vào việc không lây nhiễm qua đường tình dục. Vì vậy, người nhiễm HIVS vẫn phải tuân thủ các quy định của Bộ Y tế trong việc phòng chống lây nhiễm. Vâng, thưa quý vị, ờ, các vị khách mời, những cái thông tin trong phóng sự vừa rồi rõ ràng là là những cái thông tin hết sức là đáng chú ý đối với nhiều quốc gia ờ, mà đặc biệt là những cái quốc gia mà có cái số lượng bệnh nhân ờ, có HIV hoặc uh, cao À, và đó là cái thông tin khi điều trị bằng thuốc kháng virus đạt ở cái ngưỡng ức chế thì cái số lượng HIV trong máu à, ở cái mức thấp thì nó sẽ không có sự lây truyền HIV Ờ, sang cho người khác ờ, đặc biệt là qua đường tình dục vậy ờ, thưa bác sĩ Đỗ Duy Cường ông có bình luận như thế nào về cái công bố khoa học này vâng trước hết thì xin khẳng định là những thông tin vừa đưa là hoàn toàn chính xác và cũng là một cái tin vui cho những người có HIV và đặc biệt là cũng cho những người làm công tác uh, uh, y tế điều trị bệnh nhân. Uh, tất cả những cái thông tin khoa học vừa đưa ra là khẳng định những người mà có HIV được điều trị với cái tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện thì sẽ không còn khả năng lây truyền qua đường tình dục. À, cái việc mà lây HIV qua nhiều con đường, ờ, đường máu, đường tình dục và đường lây truyền từ mẹ sang con ờ, đã được chứng minh. Tuy nhiên nếu như mà con đường lây truyền qua đường tình dục ờ, là cái con đường mà gần đây ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam là cũng chiếm phổ biến thì cái thông tin đưa ra thì hết sức quan trọng nó làm cho ừ, cái việc mà giảm được sự kỳ thị kéo dài đời sống ờ, của người nhiễm và đặc biệt là ờ, không còn cái sự lây nhiễm và tiến tới đạt được cái mục tiêu 90 90 90 như ờ, tổ chức y tế thế giới cũng đã đưa ra cái ngưỡng phát hiện virus ở đây được định nghĩa là virus không còn trong máu hay là cụ thể hơn trong huyết tương bằng nhiều phương pháp khác nhau thì người ta có thể đưa ra cái ngưỡng này là khoảng uh, ờ, 200 hoặc là thấp hơn nữa có thể tới 20 bản sao hay là copy trên 1 ml máu hay còn gọi 1 ml huyết tương. Uh, tải lượng virus uh, hay còn gọi là viral load là uh, cái thể có thể hiểu nôm na là đếm số lượng virus có trong máu của người bệnh trong uh, theo thời gian Ờ, thì ít nhất khoảng 6 tháng thì người có HIV được điều trị bằng thuốc ARV thì ờ, với cái mức tuân thủ tốt thì cái virus sẽ không phát hiện được dưới cái ngưỡng như vậy. Vâng, à, những người ngoài đạo như chúng tôi thì hiểu một cách nôm na là như thế này này. Tức là khi mà cái số lượng à, virus HIV trong máu nó thấp, tức là không phát hiện được. Vâng. Sẽ không phát hiện được và không không phát hiện được thì sẽ là không lây nhiễm. Dạ. Nhưng mà nếu trong trường hợp ví dụ như là bây giờ vẫn cứ để như vậy không có cái À, ờ, đi xét nghiệm thường xuyên không có điều trị chẳng hạn thì thì cái ngưỡng đấy nó có duy trì như thế mãi hay là không hay là nó sẽ đến một thời điểm đấy nó lại tăng vâng ờ, cái ngưỡng ờ, virus ừ, ở hiv ở đây cái đặt ra là không phát hiện được tức là phải đảm bảo trong máu là về mặt sinh học là không còn cái virus trong máu tại sao như vậy vì virus hiv là nó khi đã nhiễm vào cơ thể là nó sẽ phát triển sinh sôi phát triển Ờ, ở trong máu và ngoài ra nó còn nằm sâu ở các cái tổ chức như là trong hạch trong ờ, tủy xương trong lách trong các ờ, trong não và như vậy khi mà mình uống thuốc vào thì hết được virus trong máu thế nếu như mình mình ngừng thì vì lý do nào đó vì tuân thủ không tốt vì tác dụng phụ mà phải ngừng thuốc thì virus nó ở trong những cái ổ chứa như vậy nó lại uh, sinh sôi này này nở và uh, có xuất hiện và nhân lên ở trong máu do vậy mà cái việc mà uh, uống thuốc ARV phải đảm bảo tuân thủ rất nghiêm ngặt. Như anh nói, nếu như không được uh, điều trị một cách liên tục uh, suốt đời và tuân thủ tốt theo đúng hướng dẫn thì virus, virus lại tăng lên. Ừ, dạ. À, còn bây giờ xin được uh, trao đổi với lại Bích Huyền. Uh, Bích Huyền thân mến, uh, chắc là em em đã biết cái việc cái thông tin là cái việc phát hiện sớm và điều trị bằng thuốc um, kháng virus đúng cách thì nó sẽ không có cái sự lây nhiễm HIV qua đường tình dục. À, vậy thì em và cộng đồng ờ, những người có HIV ở Lâm Đồng cũng như là ờ, những người có HIV ở Việt Nam thì đón nhận cái thông tin này với một cái tâm trạng như thế nào? À, khi mà nghe cái thông tin này mới nhất thì tụi em rất là vui và thật sự ra thì những bạn mà trước đây chưa tuân thủ thú điều trị khi mà nghe thông tin này thì các bạn lại thay đổi cái cái cái suy nghĩ của mình và tuân thủ điều trị tốt hơn và tự tin hơn rất là nhiều Đúng là một cái thông tin ờ, tốt đúng không ạ? Cho những cái người mà có HIV, đặc biệt là những người mà đang cái trong trong quá trình nghi nhiễm hoặc là mới phát hiện, dạ, tức là có nghĩa là phát hiện sớm đúng không ạ? À, thưa tiến sĩ Phan Thị Thu Hương ạ, à, từ góc độ của cơ quan quản lý nhà nước thì theo chị nghiên cứu vừa được công bố thì nó có ý nghĩa và tác động như thế nào tới các cái mục tiêu phòng chống HIV mà Việt Nam đang hướng tới? ạ Vâng, à, đây là một cái nghiên cứu mà nó rất có giá trị đối với chúng tôi. À, vì từ trước đến nay thì chúng ta luôn luôn là nói rằng là cứ lập kế hoạch ờ, dựa trên những cái bằng chứng cơ sở khoa học à, và cái cơ sở khoa học này nó minh chứng thêm hơn nữa về những cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra và chúng ta có thể thẳng tiến đến cái mục tiêu đó đó là cái việc ờ, khi mà chúng ta ờ, yêu cầu và khuyến khích toàn bộ cán bộ ngành y tế nỗ lực trong vấn đề à, giúp cho bệnh nhân tuân thủ điều trị. Cái việc tuân thủ điều trị ở đây nó đòi hỏi là bệnh nhân phải được à, xét nghiệm định kỳ, phải được à, theo dõi và uống thuốc đều đặn, liên tục vì à, có thể rất nhiều các quý vị đã biết rằng là bệnh nhân đã điều trị là phải điều trị suốt đời người nhiễm HIV và hiện nay thì với những cái trường hợp mà bệnh nhân không tuân thủ điều trị thì đây cũng là một cái À, thông tin rất là tốt để à, bệnh nhân sẵn sàng là quay trở lại điều trị và điều trị liên tục. Ừ. Xin được hỏi à, bác sĩ Đỗ Duy Cường là để đạt được cái tải lượng HIV dưới cái ngưỡng ức chế thì để mà tức là không làm lây truyền HIV cho cho cho vợ hoặc là cho bạn tình ấy thì người nhiễm HIV cần phải làm gì ạ? Có nghĩa à. là dạ. phải tuân thủ theo cái quy trình à, điều trị như thế nào? Vâng, à, vì à, điều trị HIV là điều trị suốt đời thế do vậy mà cái việc tuân thủ thuốc nghiêm ngặt là phải được đặt ra hàng đầu à, tất cả các bệnh nhân trước khi điều trị thuốc ARV đều được cán bộ y tế hướng dẫn và uh, tư vấn cũng như là uh, tập huấn cho về việc là uh, uống thuốc như thế nào cho đúng cách uh, cái việc tuân thủ tốt ở đây thể hiện bằng uống thuốc đúng uh, đúng giờ đúng thuốc và uh, và ừ, đúng phác đồ Ờ, và uống suốt đời ờ, làm thế nào để cho uống thuốc được ờ, một cách tuân thủ tốt như về mặt lý thuyết nói là phải trên 95% tức là trong một tháng nếu như phải uống 30 lần trong 30 ngày thì không được quên trên một lần tức là à, như vậy thì cái cái tuân thủ là dưới 95% khi mà uống thuốc tuân thủ không tốt thì sẽ virus nó sẽ có cái cơ hội nó sẽ nhân lên và phát triển cái việc uống thuốc đều đúng giờ là để cho luôn luôn có một cái nồng độ thuốc mà ức chế được virus uh, tồn tại trong máu và làm cho virus không sinh sôi phát triển nếu virus uh, phát triển thì với cái, ngưỡng mà thường là trên 1.000 thế và sẽ có khả năng là xuất hiện các cái đột biến kháng thuốc và sẽ dẫn đến thất bại điều trị thì do vậy mà cái điều trị sẽ không thành công cho nên để, để ờ, đạt được cái việc mà ờ, tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện và điều trị thành công thì người bệnh phải tuân thủ ờ, uống thuốc đúng ờ, như đã được tập huấn bởi các nhân viên y tế. Dạ. À, xin được hỏi uh, tiến sĩ Phan Thị Thu Hương là hiện nay thì các cái dịch vụ xét nghiệm HIV và điều trị ARV và đo cái tài lượng virus ở Việt Nam á, thì đang được triển khai như thế nào à, và cái năng lực của hệ thống y tế thì đáp ứng đến đâu cái nhu cầu xét nghiệm cũng như là điều trị cho người uh, có HIV? Vâng. À, anh hỏi đề cập đến à, ba cái nội dung chính. À, cái nội dung thứ nhất về cái việc là xét nghiệm HIV thì đây cũng là một những cái bước tiến à, rất là mạnh mẽ trong cái suốt 27 năm qua. À, từ năm 1990 là khi trường hợp nhiễm HIV AIDS vào Việt Nam, trường hợp nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện ở Việt Nam thì lúc đó chúng ta mới chỉ có một phòng xét nghiệm à, và hiện nay thì cái mạng lưới các cái phòng xét nghiệm đã được uh, mở rộng ra rất nhiều uh, để xét nghiệm sàng lọc có nghĩa rằng là rất là dễ dàng phát hiện cái trường hợp đầu tiên mà có nghi ngờ là nhiễm HIV ấy, thì đã có đến 1.000 các cái phòng xét nghiệm À, và ừ, những cái trường hợp này đòi hỏi phải được khẳng định lại là họ có dương tính hay không, đúng dương tính hay không thì đang có đến hơn 100 phòng xét nghiệm mà ờ, khẳng định mà do Bộ Y tế được um, cấp uh, chứng nhận. À, và đấy là nói về các cái phòng xét nghiệm à, nói về kỹ thuật xét nghiệm thì nó cũng đã đơn giản hơn rất nhiều trước kia chúng ta cứ phải lấy máu à, tĩnh mạch và xét nghiệm qua những cái dàn máy như là ELISA à, khá là phức tạp thì bây giờ các cái kỹ thuật xét nghiệm nó cũng đã đơn giản hơn như là xét nghiệm bằng lấy máu đầu ngón tay nó không khác gì đối với những cái xét nghiệm như tiểu đường à, hay là à, một cái ừ, thí điểm mới mà chúng ta đã thành công trong 2 năm qua đấy là xét nghiệm bằng dịch miệng có nghĩa là làm rất đơn giản chỉ trong vòng 20 phút thì có thể biết được cái xét nghiệm không cái phản ứng không cần lấy máu hoàn toàn là chỉ có thể và kết quả vẫn chính xác à, cái những cái trường hợp này thì đều phải chuyển đến cái phòng xét nghiệm khẳng định để kiểm tra lại một lần nữa bằng ba các loại test khác nhau nhưng mà ừ, cái tỷ lệ độ nhạy và độ đặc hiệu của cái test đó cũng được chứng minh rằng là khá chính xác à, trên 97% thì đây cũng là những cái tín hiệu rất là tốt à, và chính vì vậy mà cái dịch vụ xét nghiệm nó cũng đã được mở rộng nó được ờ, người mà có nhu cầu xét nghiệm tiếp cận được thuận lợi hơn rất nhiều À, cái nội dung thứ hai mà anh đề cập đến là điều trị như thế nào thì những cái trường hợp dương tính từ khi mà cái phòng xét nghiệm khẳng định ấy, à, họ trả lời kết quả là trường hợp đó dương tính thì cần phải đưa toàn bộ những cái trường hợp đó được đưa vào các cơ sở ừ, điều trị thì với những cái cơ sở điều trị này thì hiện nay toàn quốc cũng có đến hơn 400 cơ sở điều trị um, ờ, ARV và những trường hợp à, điều trị ARV hiện nay cũng chiếm đến 58% à, số những người nhiễm HIV đã đang được điều trị. À, những trường hợp này được điều trị bởi những cán bộ y tế được đào tạo thuần thục và rất là có trách nhiệm. Chúng tôi cũng rất là ấn tượng đối với kết quả xét nghiệm tại sao mà chúng ta có thể nói rằng là điều trị hiệu quả và duy trì điều trị tốt hay không thì trong cái thời gian vừa qua thì đối với những cái nỗ lực của ngành y tế thì toàn bộ 58% cái tức là tương đương với 123.000 người đang được điều trị thì cái kết quả xét nghiệm có đến hơn 91% là cái tỷ lệ mà đếm vừa rồi chúng tôi đo ấy, thì à, à, với, 61% số những cái người đang được điều trị được làm tải lượng virus HIV à, mà như anh đang đề cập đến thì có đến hơn 91% là cái số lượng không phát hiện được có nghĩa rằng là cái virus nó đã giảm xuống dưới 200 con trên 1 ml. Vâng, Đây xin, cũng là một số những vâng, cái thành công. xin được hỏi là chị là <clears throat> hiện nay thì Việt Nam chúng ta thì đạt được bao nhiêu phần trăm cái tỷ lệ người nhiễm HIV điều trị ARV có cái tài lượng virus à, dưới cái ngưỡng ức chế tức là không có khả năng lây truyền HIV qua đường tình dục và cái tỷ lệ này à, theo cái đánh giá của cơ quan y tế thì đã đạt được cái cái cái cái, cái tức là cái mong muốn hay là chưa? Vâng. À, chúng tôi rất là ấn tượng với khi mà chúng tôi mới làm một cái nghiên cứu à, nhanh trong à, À, cách đây hơn 3 tháng. À, cái nghiên cứu này cũng đặt à, ra ở tất cả các cơ sở điều trị của dự án CDC. Thì đối với cái dự án này thì chúng tôi cũng đã lấy được đến trên 77.000 người làm cái xét nghiệm và trong 77.000 người đó thì có đến 91% là có cái tỷ lệ xét nghiệm dưới 200 con virus đó là một cái à, dấu hiệu mà chúng ta vừa nói rằng là không cái ngưỡng này là ngưỡng không phát hiện thì có nghĩa là không lây nhiễm qua đường tình dục nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng là với những trường hợp đó là phải điều trị liên tục và điều trị um, suốt đời cũng như là đảm bảo đúng cái phác đồ điều trị. và vâng, và cơ quan y tế thì có hài lòng với lại cái tỷ lệ mà ờ, cái tỷ lệ người nhiễm mà được được được được phát hiện vâng và và có cái kết luận là vâng chúng tôi rất là vui với những cái số lượng đó à, nhưng chúng tôi cũng mong muốn rằng là chúng tôi sẽ có đủ những cái hỗ trợ kỹ thuật à, từ phía các tổ chức quốc tế cũng như là đủ cái ngân sách để có thể làm được cái xét nghiệm tài lượng theo dõi cái à, hiệu quả của chương trình điều trị được thường xuyên hơn và cho tất cả những cái số lượng bệnh nhân mà chưa được làm thì trong thời gian tới mong sao là tất cả các bệnh nhân đó đều được làm theo cái quy trình thì hiện nay có một cái à, quyết định mới của Bộ Y tế mới ban hành đúng ngày mùng 1 tháng 12 là ngày thế giới phòng chống HIVS à, quyết định về hướng dẫn à, chăm sóc và điều trị HIV thì trong hướng dẫn này cũng yêu cầu là tất cả các bệnh nhân được đo tải lượng virus à, à, À, thường quy có nghĩa rằng là cứ 6 tháng đối với bệnh nhân mới bắt đầu đưa vào điều trị và những bệnh nhân đã điều trị trên một năm rồi thì mỗi một năm được làm lại tải lượng virus một lần và à, cái à, xét nghiệm tài lượng virus này thì à, có thể thông qua bảo hiểm y tế à, và vâng, vâng. bảo hiểm y tế cũng đã đưa vào các cái danh mục được chi trả thì trong đó có cái xét nghiệm tài lượng virus Vâng, vâng xin cảm ơn chị. Vâng. À, thưa quý vị và các bạn, chủ đề của tháng hành động phòng chống HIVS năm nay tại Việt Nam được chọn là xét nghiệm HIV sớm hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020. Hiện nay thì tỷ lệ xét nghiệm HIV trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao mới chỉ đạt khoảng 50%. Vì vậy mà mỗi năm Việt Nam vẫn còn khoảng hơn 10.000 người nhiễm HIV mới và còn rất nhiều người trong nhóm nguy cơ cao không chịu đi xét nghiệm. Đây cũng chính là nguồn lây trong cộng đồng. Mà nguyên nhân chính được cho là người nhiễm HIV lo sợ sự kỳ thị, phân biệt, đối xử trong cộng đồng. Đắn đo, suy nghĩ mãi, người thanh niên này mới quyết định đến trung tâm y tế để xin được tư vấn và làm test nhanh xem mình có bị HIV hay không. Tất cả bắt đầu từ một cuộc vui mà sau đó những người tham gia cùng anh đều có xét nghiệm dương tính với hát. Quyết định để đi khám này thì mình cũng đã phải tính đến cái bước là hậu quả nặng nề nhất là mình bị nếu mà mình đã bị rồi mình lây cho bạn bè người thân mình thì đấy là à, mối ân hận từ đầu năm đến nay trạm y tế này đã phát hiện ra 3 người nhiễm HIV họ được xét nghiệm nhanh có kết quả sau 15 phút Tất cả đều được giữ bí mật về danh tính. Nếu kết quả âm tính chúng tôi trả lời trực tiếp luôn. Còn nếu trường hợp uh, dương tính thì chúng tôi sẽ gửi cái mẫu máu lên trung tâm y tế dự phòng và hẹn uh, sau một tuần quay lại thì chúng tôi sẽ có kết quả trả lời trực tiếp uh, cho khách hàng. Để có thể phát hiện sớm người nhiễm HIV, Hà Nội đã mở rộng diện sàng lọc HIV tại các xã, phường và kết hợp với các tổ chức phi chính phủ thực hiện xét nghiệm HIV tại cộng đồng đặc biệt là của các nhóm đồng đẳng, qua đó đã phát hiện ra hơn 1.300 người nhiễm HIV đồng đảng viên ấy họ sẽ tiếp cận dễ thiết dàng tiếp cận đối với lại những cái người đồng cảnh với họ hơn để họ xét nghiệm cho những cái người trong nhóm của họ mà khi có phản ứng thì họ mới đưa đến cơ sở y tế bởi vì những cái đối tượng mà ờ, nguy cơ gọi là nhóm nguy cơ cao ấy thì họ cũng rất là ngại ngần khi tiếp Ừ, cận tới các cơ sở y tế và họ cũng ờ, do cái kỳ thị rồi do cái việc e ngại cho nên họ không tự tìm đến đâu. Ước tính có khoảng 50.000 người Việt Nam nhiễm HIV mà chưa biết. Vì vậy, vượt qua rào cản kỳ thị, xét nghiệm sớm HIV chính là góp phần bảo vệ sức khỏe cho người có hát, đồng thời tránh lây lan cho cộng đồng. À, xin được hỏi Bích Huyền nhé. À, sau khi mà xem cái phóng sự vừa rồi thì em có cái suy nghĩ như thế nào về cái tâm trạng à, Ờ, lo ngại ờ, bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử trong cộng đồng của những cái người ờ, nghi là có những HIV hoặc là có HIV khi mà họ đi xét nghiệm á. Và trên thực tế thì theo em đây có phải là cái cái rào cản lớn đối với những người có HIV hay không? Thực sự cái vấn đề mà kỳ thị à, với người nhiễm HIV thì từ trước đến giờ thì chưa xóa bỏ được và em nghĩ là chính người nhiễm HIV ấy, họ không thoát bỏ ra được cái tự kỳ thị mình bản thân em nếu như cho em một ừ, cái gì đấy mà công khai danh tính về người bị nhiễm hay như thế nào đấy để thay đổi được cái nhìn của mọi người thì em sẽ làm tại vì khi mà em ngồi đây để em nói em là người nhiễm hiv em muốn các bạn nhìn thấy và các bạn điều trị sớm để giữ cho mình em nghĩ là cái bệnh này bây giờ nó là bình thường đối với em và cộng đồng thì không có gì lo ngại nếu như chính người nhiễm họ tự tin công khai danh tính của mình và tự tin bước vào điều trị sớm có nghĩa là bản thân họ vẫn cứ có cái mặc cảm đúng tự ti đúng không ạ chứ còn cũng chưa hẳn là do xã hội kỳ thị đúng không em họ tự kỳ thị mình tự kỳ thị mình Vâng, và trường hợp của em thì đúng là cũng một là một trường hợp rất đặc biệt bởi vì em là sống chung với HIV năm nay là năm thứ 8. Em có chồng và có con gái được 7 tuổi. Chồng và con hoàn toàn khỏe mạnh và không có HIV. Vậy thì uh, em có thể cho biết là em đã phát hiện mình có hiv ờ, khi nào và và trong trường hợp nào em phát hiện ờ, hiv là khi em sinh em bé và một tháng sau thì em công khai luôn danh tính là mình là người nhiễm và em thấy cuộc sống của em rất là tốt khi mà mình công khai tại vì em không phải giấu giếm gì cả và em sống từ trước giờ thì mình phải thoát bỏ ra khỏi cái tự kỳ thị mình và mình cho cộng đồng thấy là người nhiễm HIV họ vẫn sống rất là tốt em vẫn làm việc bình thường. Đúng là em đã không buông xuôi và và và dạ, cũng ờ, sau khi mà phát hiện thì cũng ờ, rất là tích cực trong cái công việc điều trị. Và cái điều đó thì uh, xin được hỏi là nó đã trợ giúp cho em như thế nào trong cái việc sinh con cũng như là duy trì cái quan hệ vợ chồng mà không để, để lại cái hậu quả nào? À, khi mà tuân thủ điều trị thì mình bản thân em thì là một người khá là tự tin. Khi em điều trị, tuân thủ điều trị thì chắc chắn một điều là con em sẽ tốt hơn, chồng em sẽ không bị lây nhiễm. Và cái công việc tiếp cận cộng đồng của em nó sẽ thuyết phục hơn với những người như em tức là bây giờ là mình có kinh nghiệm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đây bài học kinh nghiệm từ tôi đây và tôi có thể nói cho mọi người biết là đúng không? Dạ đúng rồi. Là cứ mạnh dạn, tự tin, đừng có tự ti. Đúng không? Chủ động ờ, đi xét nghiệm và nếu phát hiện thì mình sẽ điều trị đúng không? Theo đúng cái phác đồ. Dạ đúng rồi. Và sẽ cho một cái kết quả tốt đúng không em? Và như vậy thì à, điều trị ARV sớm à, và tuân thủ điều trị thì có thể nói là tiền đề để người à, có HIV đạt được cái tài lượng virus thấp dưới ngưỡng phát hiện. Và khi đã đạt được điều này thì không chỉ giúp cho người có HIV sống một cái cuộc sống khỏe mạnh như là người không nhiễm HIV mà còn tránh lây nhiễm HIV sang vợ hoặc là chồng hay là bạn tình của mình qua cái quan hệ tình dục. Và điều này thì hết sức có ý nghĩa không chỉ với người nhiễm HIV mà còn có ý nghĩa quan trọng để chúng ta có cơ sở khoa học tiến tới kết thúc đại dịch HIV tại Việt Nam. Ờ, xin được hỏi ờ, tiến sĩ Phan Thị Thu Hương ạ. Hiện nay thì cái tỷ lệ ờ, xét nghiệm HIV trong cái nhóm đối tượng có nguy cơ cao ở nước ta thì mới chỉ đạt khoảng 50% như cái phóng sự vừa rồi nêu ấy. Vậy thì theo chị chúng ta đang gặp khó khăn gì trong cái việc phát hiện và điều trị, đặc biệt là cái việc phát hiện? À, việc phát hiện à, người nhiễm HIV thì hiện nay theo ước tính của Cục Phòng chống HIV/AIDS à, chúng ta vẫn còn khoảng 50.000 người à, chưa được à, biết tình trạng nhiễm HIV của mình. À, và để có thể phát hiện được ờ, những người này thì ờ, chúng tôi rất mong muốn rằng là ờ, bên cạnh những cái nỗ lực của ngành y tế thì tất cả các ban ngành đều phải vào cuộc và có một cái kênh truyền thông đủ tốt để người, ừ, tất cả các người mà có hành vi nguy cơ cao họ có thể sẵn sàng được tiếp cận với các cơ sở xét nghiệm. À, bên cạnh đó thì đối với ngành y thì chúng tôi đã mở rộng các cái mạng lưới về mặt xét nghiệm cũng như kỹ thuật xét nghiệm như tôi vừa nói rằng là rất đơn giản, thậm chí chỉ bằng cái test bằng dịch miệng hay là bằng lấy máu đầu ngón tay cũng có thể là tự biết được kết quả xét nghiệm của mình à, đó đó chỉ là cái phản ứng ban đầu thôi nhưng mà những người đó thì cần phải tiếp cận với các cái phòng xét nghiệm khẳng định kết quả HIV dương tính à, qua rất là nhiều kênh chúng ta đang triển khai thì ừ, cục phòng chống hiv đã có những cái hướng dẫn à, không chỉ là thông qua các cái kênh truyền thông thông thường hay là các cán bộ y tế mà bên cạnh đó có những bạn gọi là nhân viên tiếp cận cộng đồng ví dụ như là chỗ em Huyền đây thì đó là những cái kênh rất là tốt giá trị bởi vì không ai có thể tiếp cận ờ, thuận lợi hơn dễ dàng hơn à, là những người cùng cảnh ngộ hay có những người mà cùng giống như hoàn cảnh của mình à, thì ví dụ như đối với những người nghiện trích ma túy thì họ cũng có những cái nhóm gọi là đồng đảng viên à, những người ờ, hành nghề mại dâm thì người ta cũng có những cái ờ, nhóm bạn riêng và những người đó thì họ đã giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong vấn đề mà giới thiệu những người đó đến với các cái cơ sở xét nghiệm Yeah. Dạ. Ờ, hiện nay thì cái nguồn kinh phí để cho ờ, cái cái việc này nó cũng ờ, gặp khó khăn do tức là chúng ta cũng không nhận được nhiều cái nguồn hỗ trợ của cộng đồng quốc tế như là trước đây. Dạ. Bên cạnh đó thì cái ngân sách thì cũng rất là nhiều khó khăn. Dạ. Vậy thì đó có phải là một cái rào cản nữa hay là không? Bởi vì không phải là cái người có HIV nào thì họ cũng có đủ cái điều kiện kinh tế. để họ họ làm những cái xét nghiệm và cũng như là điều trị lâu dài. Vâng à, chúng tôi cũng lo ngại lắm. À, trước đây thì ờ, các tổ chức quốc tế vào cuộc rất ồ ạt, à, hỗ trợ Việt Nam rất mạnh mẽ bắt đầu kể từ năm 2005 à, và cái số kinh phí mà để dành cho chương trình ờ, HIVS à, ờ, từ phía các tổ chức quốc tế chiếm đến 80% kinh phí cho toàn bộ chương trình à, HIVS có nghĩa là đóng góp của phía Việt Nam chỉ khoảng 20% thôi à, và đến bây giờ thì các tổ chức quốc tế sau khi Việt Nam trở thành nước phát triển à, mặc dù là phát triển trung bình thôi nhưng mà các tổ chức quốc tế đã có một cái lộ trình họ thay đổi hoàn toàn cái việc mà hỗ trợ ngân sách cho các cái dịch vụ và họ chuyển thành những cái hỗ trợ kỹ thuật à, thì Việt Nam phải tự à, bằng cái nguồn ngân sách của mình à, bằng cái um, hỗ trợ à, trực tiếp từ phía chính phủ hoặc là từ phía các um, các các tỉnh thành phố. Thế thì trong cái giai đoạn năm 2014 thì để chuẩn bị cho cái lộ trình này thì chính phủ đã rất chủ động để à, ban hành à, một cái quyết định gọi là quyết định à, đề án đảm bảo tài chính và phê duyệt cái đề án này thủ tướng chính phủ đã yêu cầu tất cả các ủy ban nhân dân các tỉnh là có những cái đóng góp kinh phí để chuẩn bị cho cái việc mà các tổ chức quốc tế à, họ rút thì các cái dịch vụ đã được đánh giá rất hiệu quả à, có thể duy trì bền vững được thì đây cũng là một trong những cái à, nỗ lực của à, Việt Nam trong cái thời gian vừa qua để à, tiếp tục đóng góp cho công tác phòng chống HIV. Này. Và bây giờ lại trở lại với lại câu chuyện với Bích Gia Huyền. À, từ kinh nghiệm của của bản thân em cũng như là ừ, của những cái người mà trong cái hoạt động tức là, là trong cái nhóm của em ấy thì theo em thì những người à, nhiễm HIV thì cần làm gì để chủ động vượt qua được cái sự mặc cảm, cái sự kỳ thị để mà kịp thời à, có thể là tuân thủ những cái khuyên cáo về phát hiện về điều trị cũng như là đi um, hướng dẫn truyền thông cho mọi người thấy rằng là đây là một cái việc làm cần thiết um, theo kinh nghiệm của bản thân em thì em làm cái công việc này được 8 năm rồi từ khi em phát hiện bệnh là em làm luôn thì em nghĩ là chính bản thân mình phải giúp mình cái đã bản thân mình phải vượt qua cái rào cản là mình là người có hát thì mình mới giúp được cộng đồng ừ. khi mà mình giúp bản thân mình được thì mình sẽ giúp được những người bạn của mình và cứ thế thì cái công việc này nó sẽ nhân lên nhưng không phải ai là người nhiễm hiv họ cũng tự tin cả ừ. thì em chỉ nghĩ là chính những người hiv như tụi em phải tự tin phải thoát bỏ cái tự kỳ thị mình và sống thật tốt sống thật khỏe và tuân thủ điều trị thì mọi người nhìn vào thì mọi người sẽ thay đổi và em nghĩ là cái mặc cảm thì bây giờ ít người còn với những người họ chưa hiểu về hiv sâu thì họ có thể mặc cảm nhưng với tụi em thì với cái kinh nghiệm của mình có được tụi em sẽ chia sẻ lại với những người bạn à, em có thể kể được không ở lâm đồng thì em đã tham gia cái câu lạc bộ của em như thế nào và để mà truyền thông hướng dẫn và và giải thích cho mọi người về tất cả à. những cái vấn đề như là em vừa nói khi em phát hiện à, nhiễm hiv được một tháng thì em lên trực tiếp trung tâm phòng chống hiv aids tỉnh lâm đồng xin à, được gặp gỡ những người nhiễm hiv và trung tâm cũng hỗ trợ một tháng sau đó thì em có một cái nhóm người nhiễm hiv và tụi em được đi truyền thông tại cộng đồng tại à, các cơ quan ban ngành ví dụ bộ ừ, thương binh xã hội hoặc là đoàn thanh niên hoặc là hội phụ nữ khi tụi em đứng lên nói được và tụi em làm được thì mọi người công nhận cái bọn em đã thoát bỏ cái sự kỳ thị của mình và như vậy là tụi em đi giúp được cộng đồng giúp được mọi người hiện tại bây giờ thì trên lâm đồng có 7 nhóm nguy cơ cao và hiện tại em là ban điều hành của mạng lưới người à, sống chung với hiv rồi ban điều hành của mạng lưới người sử dụng ma túy việt nam Thế em nghĩ là chẳng có gì mà mình phải giấu giếm cả thì với một người như thế tự tin như thế thì em nghĩ là cộng đồng cũng sẽ như thế cô gái này rõ ràng vâng, là rất là dũng cảm đúng không ạ vâng, ai cũng được uh, mạnh mẽ được như thế này vâng. thì tôi nghĩ là cái cái truyền thông đúng không ạ cái, vâng. cái và cái, cái, cái, cái hiệu quả về truyền thông trong cái việc là phòng chống vâng. hiv thì sẽ rất là tốt vâng. và cũng chúc cho em uh, đạt được nhiều cái thành công hơn nữa trong cái việc là đi tham gia các cái câu lạc bộ mà đi tuyên truyền về cho cộng đồng như thế À, xin được hỏi bác sĩ Đỗ Duy Cường từ góc độ chuyên môn đó thì anh có những cái lời khuyên như thế nào Ờ, cho những người mà còn ngần ngại trong cái việc là đi xét nghiệm hoặc là đi ờ, điều trị HIV? Vâng. À, trước hết thì cũng rất là chúc mừng em Huyền để đạt được những cái thành công của em à, như ngày hôm nay thì chắc là cũng đã phải trải qua rất nhiều những cái um, mặc cảm ban đầu rồi những cái rào cản vượt qua những khó khăn à, tôi cũng là cái người làm công tác à, chăm sóc điều trị bệnh nhân HIV cũng cho đến nay cũng đến hơn 20 năm thế và cũng chứng kiến à, những cái đại dịch HIVS những ngày đầu à, và người có HIV à, thường là à, bị nhiễm trùng cơ hội rất là nặng thế và à, khi mà xã hội nhìn nhận một người có HIV nhiễm trùng cơ hội nặng hay là người ta à, trông rất là à, yếu gầy yếu thì rõ ràng là xã hội kỳ thị và hiện nay thì với cái việc mà mở rộng điều trị người có hiv được điều trị sớm thế và cũng được phát hiện sớm thế và uống thuốc và đạt được cái ngưỡng virus không phát hiện thì người ta như có một cuộc sống như người bình thường thế thế thì để đạt được cái việc đó thì những hình ảnh như của em đấy ờ, trước cộng đồng ờ, dạ. rồi, thì ờ, công khai cái việc danh tính của mình thì người ta nhìn thấy em là như một cô khác gì người không có hiv đâu thế cho nên là cái việc mà À, xã hội phải thay đổi cái quan niệm và nhận thức và cái người có hiv thì trước hết là chiến thắng bản thân mình à, à, vượt qua được cái rào cản tự kỳ thị và sau đó thì tiếp cận với cái cơ sở y tế để được điều trị sớm và được theo dõi định kỳ cũng như là được xét nghiệm định kỳ uống thuốc đều đặn thì rõ ràng là người ta có cuộc sống khỏe mạnh và có thể người có HIV sống 10 20 năm và thậm chí lâu hơn và không có một cái vấn đề sức khỏe gì thế và như vậy thì cái lời khuyên ở đây là người có HIV ờ, nếu như được phát hiện thì hãy sớm đến các cơ sở y tế ờ, và để được theo dõi được điều trị ờ, và à, tiếp cận với những cái cái, ừ, cái cái cái kỹ thuật hiện tại hiện nay là thuốc HIV thì uh, rất đơn giản đấy ngày uống có một viên ba trong một thế và ừ. cũng hơn tất cả các bệnh mãn tính nào khác là người ta khỏe mạnh người ta sống uh, tái hòa nhập cộng đồng có việc làm sinh con đẻ cái thế thế thì chúng tôi uh, cũng có thể đưa ra một cái ví dụ là tại uh, khoa truyền nhiễm bệnh viện bạch mai chỗ nơi chúng tôi đang quản lý khoảng 1.500 bệnh nhân có hiv và đang được điều trị thì cũng qua một cái nghiên cứu mà Ờ, vừa chúng tôi vừa mới thực hiện tức là xét nghiệm toàn bộ tất cả các bệnh nhân ờ, thì chúng tôi chỉ ờ, có có một cái kết quả là đạt được cái ừ, virus dưới ngưỡng phát hiện là rất là đáng uh, tức là khích lệ tức là tới 97% là bệnh nhân uh, có cái mức uh, tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện. Thế thì uh, đấy là những cái mà đạt được cái mục tiêu mà gần như là uh, rất là lý tưởng mà chúng tôi cho rằng là Ờ, ờ, tất cả các bệnh nhân thì khi mà họ đến thì họ đều ờ, thấy là một cái cơ sở điều trị thân thiện và bác sĩ thì có chuyên môn trình độ chuyên môn và không có sự kỳ thị thì đấy là phải tổng hợp rất nhiều các yếu tố thì thì người bệnh người ta cứ đủ sự tự tin và người ta đến để người ta nhìn thấy những cái bằng chứng sống như em Huyền đây thì người ta sẽ đến người ta sẽ cởi tức là người ta cũng phá bỏ cái rào cản của người ta và bác sĩ cũng cởi cởi lòng mở lòng ra với người bệnh thì cái đấy là tôi cho rằng cái cái cái điều đấy rất quan trọng vâng và dạ. từ chính câu chuyện của Bích Huyền đúng không ạ từ khi mà em ờ, phát hiện ờ, có HIV sau đấy thì ờ, đi điều trị và cái cuộc sống của em cho đến bây giờ hoàn toàn bình thường như người khác ấy. Dạ. thì nếu như mà muốn nói một cái một cái thông điệp gì đó gửi tới những cái người nghi nhiễm HIV hoặc là nhiễm HIV nhưng mà vẫn không đi gọi xét nghiệm. hoặc là điều trị đúng không và kể cả những người đang điều trị thì em sẽ à, nói điều gì em chỉ muốn nói với mọi người là bằng chứng là tôi đây tôi bị nhiễm tôi vẫn điều trị tôi vẫn sống rất là tốt thì tại sao không có lý do gì mà bản thân mình không giúp mình cả mọi người cứ tự tin lên cứ sống thoải mái đi tại vì người bị nhiễm hiv đầu tiên của việt nam mình vẫn còn sống ừ. nên là tại sao mình cứ tự kỳ thị mình như thế hiv bây giờ nó là bình thường và bản thân mình phải giúp mình nếu không muốn cộng đồng kỳ thị thì mình phải thoát bỏ cái vỏ tự kỳ thị mình ừ. cứ tự tin lên và nhìn có rất là nhiều bằng chứng sống như chúng tôi chứ không phải một mình tôi đâu nếu có thể mời tôi mời khá là đông tới đây để mọi người nhìn thấy là hiv vẫn sống như bình thường hiv không phải là hết vẫn sống vẫn làm việc vẫn có tất cả mọi thứ nếu chúng ta tự tin chúng ta tuân vâng, thủ điều trị chỉ có ừ. suy nghĩ như thế nào về cái thông điệp của vâng. huyền thông, à, thông điệp của huyền rất là chuẩn và, và tôi cũng chỉ mong muốn rằng à, tất cả những cái người đang điều trị thì phải tuân thủ đúng những cái hướng dẫn của các bác sĩ điều trị đó là một điều rất quan trọng bởi vì nếu như chúng ta bỏ thuốc thì à, Ờ, cái nguy cơ mà cái virus nó nhân lên rất nhanh và cái nguy cơ kháng thuốc cũng như là phải chuyển một cái phác đồ điều trị lên phác đồ bậc 2 có nghĩa là chúng ta đã phải trả lên giá lên đắt ờ, gấp 6 lần thường là khoảng gấp 4 đến 6 lần thì cái chi phí đó nó sẽ rất tốn kém à, cũng như là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình à, tôi cũng rất mong muốn rằng là à, rất nhiều tấm gương à, như của Huyền À, sẽ được à, lan tỏa trong cộng đồng người nhiễm HIVS. Vâng và như chúng ta biết là cái chủ đề của tháng hành động à, phòng chống HIVS năm nay tại Việt Nam ấy vâng. là à, được chọn là à, cái thông điệp là xét nghiệm HIV sớm hướng tới mục tiêu 90 90 vâng. 90 vào năm 2020. Vâng. À, vậy thì xin được hỏi chị là Bộ Y tế thì đang và sẽ thực hiện những cái giải pháp gì để cái người nhiễm HIV được điều trị ARV sớm và tuân thủ quy trình điều trị và qua đó thì đạt được cái mục tiêu này vào năm 2020. Vâng. Ờ, cái mục tiêu mà ờ, tháng hành động quốc gia phòng chống hiv aids đặt ra à, năm nay ấy, thì chúng tôi muốn hướng tới cái xét nghiệm bởi vì là à, chúng ta à, đã cam kết với cộng đồng quốc tế về cái mục tiêu 90 90 90 như là Quang anh Quang nói à, lúc ban đầu của phóng sự thì cái 90% đầu tiên ấy là cái 90% khó nhất. Có nghĩa làm thế nào để mọi người vượt qua được rào cản, mọi người hoàn toàn có thể tiếp cận với các cái dịch vụ xét nghiệm để biết được tình trạng nhiễm HIV của mình. Thì lúc đó chúng ta khi và khi biết được tình trạng nhiễm HIV rồi ấy, thì phải đến ngay với các cơ sở điều trị. Ờ, trước đây thì ừ, chúng ta cứ đòi hỏi là xét nghiệm phải phụ thuộc vào tế bào CD4, tế bào miễn dịch là khi tế bào CD4 nó giảm xuống dưới mức 350 hoặc là 500 ờ, thì chúng ta mới đưa vào điều trị. Nhưng đến bây giờ thì Việt Nam là một trong 33 à, quốc gia à, đã hưởng ứng cái ừ, sáng kiến của Tổ chức Y tế Thế giới mới ban hành tháng 6 năm 2017. Đó là khi à, chúng ta phát hiện nhiễm HIV thì chúng ta đến ngay với cơ sở điều trị. Không cần phải xét nghiệm CD4 nữa mà để chúng ta được điều trị càng sớm càng tốt. Bởi vì khi chúng ta đã điều trị sớm thì có nghĩa rằng là chúng ta sớm thích nghi được với cái việc mà khống chế được cái tải lượng virus và khống chế được có nghĩa rằng là chúng ta không lây truyền cho những người khác thì à, đó là những cái mục tiêu mà chúng ta hướng tới năm 2020 để đạt được à, ba cái con số 90 đó và khi chúng ta duy trì được ba con số 90 đó thì chúng ta có thể khống chế và chấm dứt được đại dịch AIDS vào năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, như vậy điều trị ARV sớm và tuân thủ điều trị có thể nói là tiền đề để người nhiễm HIV đạt được tải lượng virus thấp dưới ngưỡng phát hiện. Và khi đã đạt được à, điều này thì không chỉ giúp cho người nhiễm HIV sống một cuộc sống khỏe mạnh như người không nhiễm HIV mà còn tránh lây nhiễm HIV sang vợ hoặc chồng hay là bạn tình của mình qua đường quan hệ tình dục. Điều này hết sức có ý nghĩa không chỉ với người nhiễm HIV mà còn có ý nghĩa quan trọng để chúng ta có cơ sở khoa học tiến tới kết thúc dịch s tại Việt Nam. Theo cách nhìn nhận của ngành y tế thì với sự vào cuộc có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị sự hưởng ứng của toàn xã hội và sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế thì Việt Nam đạt được các mục tiêu 90-90-90 và tiến tới kết thúc dịch S ở Việt Nam sẽ trở thành sự thực vào năm 2030. Chương trình đối thoại chính sách hôm nay xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.